Xin chào anh em thì à, hôm nay tôi xin chia sẻ với em một cái bộ sản phẩm mới nhất thì cái bộ sản phẩm này nó sẽ giúp anh em nắp cái điều khiển được quân hột theo ý của anh em đấy thì với cái sản phẩm này nó có tên gọi là nắp tài xỉu âm dương 2020 đấy thì đây nó là cái hệ mới nhất của năm 2020 anh em nhé thì như em biết rồi đối với cái nắp tài xỉu âm dương hai chiều đấy, cái thế hệ trước đấy nó rất là thô rất là dày và rất là nặng thì để cải tiến hơn thì à, bây giờ nó được thiết kế rất là mỏng em nhé đấy rất là nhẹ không khác gì nắp bình thường anh em ạ đấy thì đi kèm với cái nắp tài xỉu âm dương này nó là một bộ hột tài xỉu đấy thì cái bộ hột này đấy, đấy nó sẽ bao cho anh em à, xoay đèn đấy, xoay đèn trong suốt không khác gì hột trợ anh em nhé đây em rõ hột rất là trong nhé tôi thử nước muối này thì cái bộ hột này ấy, nó có đầy đủ kích thước anh ạ đây đĩa của tôi đây cũng là hoàn toàn bình thường em nhé đây hột thì nổi không khác gì hột chợ đấy em nhé thì với cái bộ đồ đấy rất phù hợp cho anh em nào mà tổ chức được sân chơi đấy, học sân chơi nào mà kiểm tra đồ không kỹ em nhé đấy khẳng định với anh em với cái bộ đồ này đấy nó sẽ giúp anh em điều khiển được quân hột theo ý của anh em chuẩn xác 100 phần trăm anh em nhé thì cái hột này nó có đầy đủ kích thước 11 12 13 14 để phù hợp với sân chơi của anh em để anh em nào quan tâm tới cái bộ đồ này thì có thể liên hệ với tôi hoặc là đến trực tiếp nhà của tôi tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn anh em cách nắp cách điều khiển quân hột làm sao cho nó chuẩn xác em nhé đấy thì cách lắc rất là đơn giản thôi anh em ạ thì bây giờ ấy, nó đang là xỉu đây thì tôi sẽ lắc và giữ xỉu cho anh em anh em nhé đấy thì khẳng định với em 100% là xỉu anh em nhé xỉu này bây giờ đang xỉu tôi sẽ lắc chuyển nó qua tài cho anh em đấy, chắc chắn là tài anh em ạ tài này 15 nút này bây giờ đang tài tôi sẽ giữ tài cho anh em nhé khẳng định với em chắc chắn là tài tài này thì với cái bộ sản phẩm này đấy nó sẽ chuẩn xác 100 phần trăm đấy thì anh em vào sân chơi em nắp làm sao cho nó khéo léo để nó đỡ nộ anh em nhé bây giờ nó đang là tài tôi sẽ nắp chuyển nó qua xỉu cho anh em chắc chắn là xỉu anh em ạ khẳng định với anh em 100 phần trăm là xỉu xỉu này đấy bây giờ đang là xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em nhé chắc chắn là xỉu xíu này 10 nút rất là ok nhé thì như em biết rồi đối với cái nắp mà âm dương này thì nó được thiết kế nâm châm vào đây đấy một cực âm và một cực dương đấy thì anh em mà muốn là điều khiển được quân hột về tài thì anh em nắp sang cực âm anh em nào muốn điều khiển quân hột về xỉu anh em nắp sang cực dương vậy nên là anh em vào sân chơi anh em cố gắng làm sao nắp cho nó khéo léo em đến trực tiếp nhà tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách nắp đấy như bình thường luôn anh em nhé chứ không anh em không không phải dồn quân hột về về một phía bên nào đó thì lúc đó rất là nộ em nhé thì bây giờ nó đang là xỉu đây tôi sẽ nắp nó qua tài cho anh em khẳng định 100 phần trăm là tài anh ạ tài này đấy thì cái bộ đồ này phù hợp cho anh em chuyên nắp cái anh em mà tổ chức được sân chơi đấy, hoặc sân chơi nào mà kiểm tra đồ không kỹ